rồi nâng cao đi lên không có cái ngày qua gian nan đâu có riêng mình ta rồi nâng cái ly lam quang khó giờ tiện hết một năm đi anh bài lòng biển